Và sao người nào mang đi câu chia lìa rồi Quên ý à câu thề Thương mấy à cho nhiều để Giờ người bỏ em có liêu Vẫn duyên mong anh ra rời Lặng yên cách chia đôi đời Anh ở nơi phương trời còn ai nghĩ tới Người nặng thương tư khoác lên u sầu Chiến miên nỗi đau trong lòng Mong phút giây yên bình Dẫu mình còn nặng suy tư nhằn hoa nay ôi rơi rồi người là chúng sinh mặn mà khó quên dặn lòng nhớ nên em đi tìm mà người giờ ở đâu mà mình mãi trông mong người ơi người ơi đừng về em đã yêu người rất lâu sao nỡ quên thật mau duyên nỗi ta tình nỗi ta này đã trôi về đâu chẳng vậy sao cùng đến đây em khóc cho ngàn mây đêm nhớ thương lòng vẫn vương tràn tình mình ra dáng anh mang câu chia lìa người quen ý à cầu thề thương lấy à cho nhiều để giờ người bỏ em cô liêu phận duyên mong anh ra rời lặng yên cánh chia đôi đời anh ở nơi phương trời còn dây yên bình dẫu mình còn nặng suy tư nhanh hoa nay úa sẵn hương phai tàn tựa duyên chúng ta phai nhạt em vẫn thương anh nhiều mà sao anh nỡ